Xin chào anh em thì hiện nay có rất là nhiều anh em liên hệ với tôi và tôi tư vấn về cái đồ chơi bầu cua thì clip này thì tôi à, xin à, hướng dẫn và chia sẻ với anh em một cái à, máy đánh bầu cua mới nhất hiện nay anh em nhé đây là cái máy đánh bầu cua mới nhất hiện nay nó sẽ phù hợp cho những anh em làm tay con đến các sân chơi không nguồn được lắp điện quân hồn hay như không chạm tay được vào hột em nhé thì chị khẳng định mà đây là cái công nghệ mới nhất đấy hiện đại nhất và chuẩn xác nhất hiện nay em nhé em quan tâm có thể mang nắp đĩa quân hột tới trực tiếp nhà tôi để kiểm chứng độ hiệu quả của nó hoặc là anh em ở xa alo cho tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em và sẽ gửi về cho anh em em nhận được hàng anh em test hàng tại chỗ em nhé tại em lưu ý này bây giờ anh em có thể sử dụng bất cứ đồ chơi gì đấy thì anh em tìm hiểu bất cứ đồ chơi gì đấy làm sao nó phù hợp với sân chơi của anh em và anh em thử hàng test hàng thật kỹ và anh em giao dịch em nhé thì tôi chuẩn bị cho em là một số hột trợ này cái nắp cứ đĩa hoàn toàn bình thường tôi sẽ nắp lên lấy ngẫu nhiên bao hột bất kỳ em nhé lấy ngẫu nhiên bao hột bất kỳ như thế này tôi sẽ test thử cho anh em thấy được độ hiệu quả của nó em nhé đây là năm chấm trắng rất nhé Đấy, đĩa ồ không hít đây, ok chưa nó sẽ tiến hành cho anh em cho anh em lưu ý này em có thể áp dụng trên tất cả các loại hột nhé Đấy, hay là tất cả các loại nắp đĩa Đấy, nắp xanh nắp sứ mù băng keo bọc trí đều được em Đấy, nghĩa là hoàn toàn bình thường lắp đây ok rồi Đấy. hoàn toàn là bình thường nhá xoay xuyên hết nhá thế tôi sẽ xé ba hồng ra để chứng minh năm ba hồng của tôi nó hoàn toàn bình thường thì đây nó là công nghệ mới nhất hiện nay đấy đấy nó rất là nhỏ gọn nhé bằng hai đầu ngón tay của tôi cái máy này nó có chức năng nhiệm vụ là quét âm thanh mặt hột bầu cua và ghi nhớ và báo dung cho anh em đấy đây nó có máy quét của nó đây nó sẽ thu quét đấy ẩm của mặt hột bầu cua và nó báo dùng cho anh em em nhé đấy công tắc này đấy, cách chơi rất là thôi em vào sân chơi đây em nhìn rõ on up này đấy on up đấy nhé em vào sân chơi em chỉ cần bật lên để on là được không chơi nữa em tắt đi đấy máy bên tôi nó có tem bảo hành đàng hoàng nhé đấy nên em cứ yên tâm thôi đấy cách chơi rất là này em chỉ bật lên về on này ok chưa à, tôi sẽ ấn nắp và hướng dẫn em nhé thì cái máy này đấy nó sẽ thu quét âm của mặt hộp bầu cua này đấy và nó sẽ ghi nhớ cái âm thanh đấy và nó sẽ báo dung cho anh em em nhé đấy như thế này đây máy báo dung cho tôi biết là con gà anh em đánh gà tôi em đánh gà tôi em nhé gà này ok lưu ý này em có thể áp dụng trên tất cả các loại hộp hột trọ hay hột công chuyện đều được hột giấy hay hột xốp đều được em chỉ cần mang theo cái máy này vào sân chơi vẫn đứng hay ngồi ở phạm vi một mét rưỡi đổ lại em lưu ý nhé phạm vi một mét rưỡi đổ lại thôi làm sao mà tai em nghe được cái âm thanh của hộp bầu cua rơi xuống đĩa phát ra thì cái máy này để trong người nó sẽ quét được nó sẽ thu được âm của mặt hột bầu cua và nó sẽ ghi nhớ rồi nó sẽ báo dung cho anh em đấy thì tiếng này đây máy báo dung cho biết là con cua em cua tôi một cua này ok em lưu ý nhé đấy cái máy này nó chống mọi tiếng ồn rồi cho nên là em cứ yên tâm em vào sân chơi tạp âm tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé nhưng mà ồn ở cái mức độ mà tai anh em phải nghe được âm thanh của tổ cua rơi xuống đĩa phát ra thì máy để trong người mới nghe được còn ồn lớn quá áp mất cái âm thanh của hộp bầu cua đi tai không nghe được hoặc không thể nghe rõ thì máy để cho người cũng không nghe được em nhé đấy thì cái công nghệ này mới nhất hiện nay khẳng định với em là hiệu quả nhất hiện nay đang được rất là nhiều anh em thay thợ áp dụng ở sân chơi của mình rất hiệu quả nó rất là phù hợp cho anh em là tay quan đến các sân chơi các sòng suối không nguồn được nắp đĩa quân hột vào đấy không chạm tay được vỏ hộp anh em nhé đấy như thế này máy báo dung tôi biết được con đỏ anh em báo tôi một vòng này ok chưa đấy sân chơi ta sóc tài không ảnh hưởng gì nhé đấy lưu ý này em cứ bỏ trong người đứng hay ngồi ở phạm vi một mét rưỡi đổ lại em nhé còn không ngồi xa được nhé đấy anh em mà xa quá là lúc đấy anh không nghe được thì máy để trong người không nghe được đấy cái máy này thì sụp pin thôi 5 đến 10 ngày hết pin thì em thay pin thôi rất là thuận tiện nhé máy thì vào hai đầu ngón tay này rất là dễ dàng ngụy trang vào trong người thôi em nhé Đấy. như thế này đây máy báo dung tôi biết là con tôm em tôm tôi em nhé cái máy này thì dung rất yên rất là nhiều anh em à, lo sợ là cái việc là em để trong người nó tạo tiếng động tiếng kêu người ngồi cạnh phát hiện ra thì xin khẳng định em rất là êm em cũng bỏ trong người người ngồi cạnh không thể phát hiện được nhé đây tôi chỉ cầm trên tay đây không là phát ra tiếng động tiếng kêu đúng không nhé đấy như thế này em tôm tôi, khẳng định em chắc chắn ăn tôm em một tôm này rất là hiệu quả Đấy, anh em quan tâm ấy, có thể mang nắp đĩa quần hột tới trực tiếp nhà tôi để tôi tư vấn và anh em trải nghiệm anh em kiểm chứng độ hiệu quả đó còn anh em xa không có điều kiện nên thì sẽ ship về gửi về cho anh em em nhận hàng test hàng tại chỗ anh em chuẩn bị nắp đĩa quần hột của anh em đấy và anh em test hàng thử hàng tại chỗ anh em nhé đấy như thế này đây máy bao dung biết con này em nay tôi. hai này ok đấy cái máy này đấy nó quét được tất cả các loại hột đấy sẽ quét cái âm thanh của mặt hột đầu cua và tự động nó ghi nhớ và nó sẽ báo dung cho anh em rất hiệu quả thôi cái công nghệ này công nghệ là mới nhất đấy, rất là phù hợp cho anh em đến các sân chơi sòng suối không phải luồn bất cứ gì cả cũng như không cần phải chạm tay hột thì nói thêm cho anh em hiện nay tất cả sân chơi nó đều có đồ công chuyện cho nên em nên sở hữu một cái đồ câu chuyện nó hiệu quả để giúp anh em có thể giành chiến thắng còn khẳng định em em chơi 5 năm thì đương nhiên em sẽ là người thua cuộc với mọi đấy khẳng định em là như thế có rất là nhiều anh em thấy thợ giỏi và có rất là nhiều đồ công chuyện cho nên là tốt nhất em muốn chơi thì em sử dụng đồ công chuyện hoặc là em chơi 5 năm thì tốt nhất là em nghỉ em nhé này hoàn toàn bình thường chưa anh em quan tâm tới cái máy này liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em